nhưng lại lý giải thành phải phấn đấu, nỗ lực hết mình mới có kết quả. Thực ra, phấn đấu hết mình là bề ngoài, có thành tích, thành tựu, phúc khí hay không đều do đức của người đó quyết định. Đức không thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc dùng hai tay chạm tới, nhưng nó sẽ phản ánh ra trong cuộc sống của chúng ta. Tại sao có người làm việc chăm chỉ nhưng sống rất vất vả và mệt mỏi, lại có người sinh ra trong gia đình giàu có hoặc gia đình quan chức? vì sao con người vừa ra đời đã có phúc phận không giống nhau. Chính bởi nhờ đức là yếu tố quyết định phúc phận của một người. Phúc phận không phải vất vả, nhọc nhằn tranh đấu có được mà do con người hành thiện tích đức tu được. Những câu chuyện như thế có rất nhiều trong các nền văn hóa truyền thống. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm những câu chuyện dưới đây để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa đức và phúc phận của đời người. Cha cự tuyệt mỹ sắc tích đức, phúc ấm cho con. Vương Dương Minh là nhà tư tưởng, nhà giáo dục thời nhà Minh, danh tiếng lễ lừng ở lịch sử. Ngày nay ông vẫn được tôn trọng và phúc phận này có liên quan đến việc cha ông là Vương Hoa đã cự tuyệt mỹ sắc. Thời trẻ, Vương Hoa dạy học trong một gia đình phú hào, vì tính tình tốt bụng và học thức tốt nên phú ông vô cùng ngưỡng mộ tài năng Vương Hoa. Phú ông có rất nhiều tỷ nữ, thê thiếp, nhưng tiếc là ông không có con. Một đêm nọ, một người thiếp trẻ của phú ông đến phòng ngủ của Vương Hoa. Vương Hoa liền từ chối cô. Cô gái lấy ra một tờ giấy nói, đây là chủ ý của chủ nhân. Vương Hoa thấy trên tờ giấy viết rằng, cầu xin có được một đứa con. Vương Hoa liền cầm bút viết bên cạnh rằng, việc này kinh động thần trên trời và từ chối cô gái Ngày hôm sau Vương Hoa liền từ chức rời khỏi nhà phú hộ. Về sau, phú ông nhờ một đạo sĩ làm lễ cầu phúc. Khi đạo sĩ quỳ xuống dâng lễ vật, ông phủ phục trên mặt đất một lúc lâu không dậy. Phú ông ngạc nhiên hỏi nguyên do. Đạo sĩ nói, vừa rồi tôi dâng tấu chương đến Nam Thiên Môn, gặp thần trên trời nghênh đón bảng trạng nguyên, bởi vậy rất lâu mới xong. Phú ông hỏi, ai là trạng nguyên vậy? Đạo sĩ đáp tôi không biết tên Nhưng trước con ngựa của trạng nguyên có hai lá cờ Trên lá cờ có câu đối Cầu xin có được một đứa con Việc này kinh động thần trên trời Không lâu sau Vương Hoa Đỗ Trạng Nguyên Nhậm chức thượng thư bộ lại Lấy vợ họ trịnh Vợ chồng hòa hợp Khi Vương Dương Minh ra đời Bà nội nằm mơ thấy trên mái nhà có tiếng nhạc tiên vang lên Cờ bay phấp phới Và một đoàn tiên cưới mây lành đưa một đứa trẻ đến nhà đồng thời nghe thấy một vị thiên thần cao giọng nói, quý nhân đến rồi. Sau đó các tiên nhân cưới mây ngũ sắc bay đi. Bà nội bỗng nhiên tỉnh dậy và nghe thấy tiếng khóc, tỷ nữ vào báo rằng trịnh phu nhân đã hạ sinh một cậu con trai, tức Vương Dương Minh. Vương Dương Minh dành cả cuộc đời của mình để học tập Hoàng Dương việc thiện, thúc đẩy thiên lý, lương tri. Ông còn để lại nhiều câu ngạn ngữ như Sở dĩ người ta là bậc thánh là do thuần khiết, hợp với thiên lý, chứ không phải là do tài năng. Do đó, tuy là người phàm, nhưng dốc sức học khiến cái tâm thuần khiết hợp với thiên lý thì cũng có thể trở thành thánh nhân. Trời đất tuy rộng lớn, nhưng có một niệm hướng thiện, trong tâm có lương tri thì tuy là phàm phu tục tử để có thể trở thành thánh hiền. Học trò Triều Thanh hành thiện tích đức cải biến vận mệnh vào thời nhà Thanh, ở Hồ Bắc có một học trò là Lý Sinh, vừa giỏi viết văn, vừa thông thạo võ nghệ, rất nổi tiếng trong vùng. Sau khi hay tin, Trương Chi Phủ vô cùng ngưỡng mộ tài năng của anh, đã chọn bài thi văn của anh đầu hạng nhất. Lý Sinh cũng dự kỳ thi võ và cũng giành được vị trí thứ nhất. Vào thời điểm đó, mọi người nghĩ rằng Lý Sinh đi thi ở Bắc Kinh sẽ không gặp vấn đề. Lý Sinh đến Kinh Đô dự thi nhận đề thi và vào vị trí đánh số. Hôm đó trời mưa rất to, anh đi giày đinh, đặt giấy thi lên trên bàn. Anh cúi đầu chỉnh lại đôi giày, giấy thi liền bay rơi xuống đất. Chỉnh xong đôi giày thì giấy thi không thấy đâu. Trong lúc vội vàng tìm kiếm, giấy thi đã bị giày đinh dẫm nát. Lý Sinh khóc nói với giám thị, nhưng vì trong phòng thi chưa có tiền lệ cho phép đổi bài, quan giám khảo coi thi không cho đổi đề thi nên anh đành rời khỏi phòng thi. Tham gia kỳ thi võ, anh bị thương ở thắt lưng do ngã ngựa nên không được vào trường thi. Lúc trước kỳ thi ở phủ, cả văn và võ đều đậu thứ nhất, giờ đây đã vô dụng. Sau khi trở về quê hương, gia đình Lý Sinh rất nghèo khó, họ hàng và bạn bè kiếm một việc vặt ở làng bên cho anh. Lý Sinh cõng hành lý trên lưng đi nhậm chức. Ai có thể biết được rằng, ban đêm Trận lũ quét trên núi ập xuống, bản làng bị lũ cuốn trôi, người trong thôn vội vã chạy khắp nơi lánh nạn. Hành lý và sách vở của Lý Sinh cũng bị cuốn trôi, một mình anh chạy thoát trở về ngôi nhà nghèo khổ của mình. Lúc này, Trương Chi Phủ được điều chuyển đến Quảng Đông. Trương Chi Phủ từng rất tán thưởng Lý Sinh. Lý Sinh bèn trèo đèo lội suối đến Quảng Châu, cầu xin Trương Chi Phủ lưu giữ. Không may, nhà họ Trương có tang, Chi phủ đã về quê được vài ngày. Lý Sinh lại vội vàng lên đường, bắt kịp Trương Chi phủ trên đường. Trương Chi phủ lấy làm thương xót, nói với anh rằng sao anh lại bần cùng như vậy. Ta đang có tang, không có gì để cho anh. Con trai trưởng của ta làm quan ở Hàng Châu, trong phủ đang thiếu người. Ta sẽ viết một bức thư, hãy gửi bức thư này đến cho con ta. Với tài năng và học thức của anh, thì tạm thời có thể an thân ở Hàng Châu. Lý Sinh vội vã đến Hàng Châu, vừa đúng lúc con trai của Trương Chi Phủ đang mắc trọng bệnh, gia đình tạm thời bố trí Lý Sinh ở phòng ngoài. Được vài ngày, con trai của Trương Chi Phủ đã qua đời. Lý Sinh không có người thân thích nên phải rời Hàng Châu. Trên đường trở về cố hương, Lý Sinh nghĩ rằng mình đã trải qua nhiều sóng gió, thất bại trong cuộc đời, mỗi lần gặp kỳ ngộ nhưng đều thành công cốc trong tâm lấy làm bất bình. Lúc này, một đạo sĩ với bộ râu dài và lông mày dài đi đến trước mặt anh. Lý sinh không nén nổi, khóc lóc kể lại mọi chuyện cho đạo sĩ về cuộc đời của mình, oán trách rằng tại sao nhiều lần gặp nạn, mãi vẫn không gặp được vận may. Đạo sĩ nói, trời cao nhân từ làm sao có tư tâm thiên vị được. Mọi việc trên đời đều có quan hệ nhân duyên, nhân quả tuần hoàn, thiện ác hữu báo, phúc phận là do tích đức hành thiện tu được. Chỉ cần thay đổi bản thân, từ nay về sau, ngươi hãy tu dưỡng đạo đức, làm việc thiện, đọc sách, làm người tốt, nghĩ đến việc lợi cho người, thì vẫn có thể giải trừ tai họa, thoát khỏi tai ương, được thiện báo. Như vậy làm sao có thể có cái tâm oán hận, bất bình đây? Lý Sinh nói, vãn bối bây giờ làm gì có tiền để làm việc thiện? Đạo sĩ trả lời, mấu chốt nằm ở tấm lòng phải yêu cầu bản thân luôn có thiện niệm trong tâm, luôn có cái tâm giúp đỡ người khác. Lý Sinh liền tỉnh ngộ. Từ đó, anh làm theo lời dặn của đạo nhân, đọc kinh thư, tu thân hướng thiện, giảng dạy giáo hóa người dân trong làng hướng thiện. Không lâu sau anh thi đỗ tiến sĩ. Sau này, anh cống hiến cả cuộc đời mình làm việc thiện. Làm việc thiện tích đức mới là gốc rễ của phúc phận của con người còn hành ác tạo nghiệp là cội nguồn của ác báo mà con người phải gánh chịu. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Không so đòi là phúc khí lớn nhất. Trong cuộc sống không thể tránh khỏi những chuyện không vừa ý, nếu việc gì cũng quá so đo, tính toán sẽ chỉ khiến con người mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Càng so bì, nội tâm càng đau khổ, càng nhiều phiền muộn, phúc khí xung quanh cũng sẽ biến mất. Người xưa có câu, trên đời không có việc gì khó, chỉ có kẻ tầm thường tự chuốc lấy phiền toái. Khi bạn gặp rắc rối, thường là do bản thân không thể vượt qua được chính mình, lãng phí thời gian vào những việc vô nghĩa. Hãy mở rộng trái tim, không so đo, cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. 1. Càng so đo, cuộc sống càng tồi tệ. Người sắc sảo không bằng người phúc hậu người tính toán quá mức, dồn mọi tâm sức hòng chiếm lợi của người khác nên thường sẽ mất nhiều hơn được. Lão Tử nói, đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết, nghĩa là người có đại trí tuệ thì trông như kẻ ngu, người cực kỳ khéo léo thì trông như kẻ vụng về. Những người thực sự thông minh thường biết rộng lượng và không so đo về những được mất nhất thời, vì họ biết rằng phó suất càng nhiều, càng có được nhiều, càng không so tính với người khác thì phúc báo sẽ càng nhiều. Người cho đi yêu thương sẽ nhận lại được yêu thương, người cho phúc, phúc sẽ tìm đến. Không ai muốn làm bạn với một người so đo. Khi đối xử với người khác bằng tấm lòng bao dung thì người khác cũng sẽ đáp lại bằng cả tấm lòng. Con người có muôn ngàn cách tính nhưng ông trời có một phép tính đó là càng so đo thì phúc khí càng ít, phúc khí càng ít thì cuộc đời càng lận đận. Trên đời cần hiểu rằng chịu thiệt là phúc, giữ thiện tâm, đối xử thiện đái với người phúc báo sẽ tự tìm tới. 2. Lòng dạ rộng rãi hay hẹp hòi sẽ quyết định vận mệnh. Như có câu nói, thường hay tranh luận cao thấp với người cùng chí hướng, chứ không luận thị phi với kẻ ngốc. Những người thực sự có chuẩn mực sẽ không so tính với những người không cùng đẳng cấp với mình, bởi vì họ có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, không cần thiết phải lãng phí thời gian cho những việc vô bổ này. Lã Đoan là tể tướng vào những năm đầu của triều đại Bắc Tống. Trong thời gian trị vì, ông có những quan điểm chính trị riêng biệt và đã đắc tội với khá nhiều người trong triều. Một lần ông bị gian thần hãm hại, bị giáng chức về quê làm dân thường. Sau khi nhận được chiếu chỉ, Lã Đoan lại cảm thấy nhẹ nhõm, mang theo thư đồng, đeo hành lý lên vai, lên đường rời kinh. Sau khi Lã Đoan về quê, một số quan lại địa phương cùng phú hào tụ tập tới thăm hỏi, hậu lễ rất nhiều vàng, khiến lá đoan giờ khóc giờ cười. Trước cảnh này, ông bèn nói rõ sự thật cho mọi người rằng mình đã bị giáng chức về quê, hiện tại chỉ là một thảo dân. Vừa dứt lời, những bậc danh hào có mặt tại đó mặt đột nhiên biến sắc, ngơ ngác nhìn nhau rồi mang những vật phẩm rời đi. Thậm chí, có người còn mỉa mai rằng lá Đoan ở Kinh Thành đã chọc tức hoàng đế, suốt quãng đời còn lại ông sẽ chỉ là tên thư sinh nghèo Lã Đoan chỉ mỉm cười rồi quay trở về phòng đọc sách. Vài ngày sau, hoàng đế lại sai người đi tìm Lã Đoan. Tiếng vó ngựa của quan ngự sử khi đến, thanh thế cuồn cuộn, kinh động cả làng quê. Cả nhà Lã Đoan già trẻ quỳ xuống nghe ý chỉ. Ngự sử tuyên chỉ, khôi phục lại chức tể tướng của Lã Đoan, kể từ hôm nay lập tức trở về triều. Tất cả mọi người đều hô lớn vạn tuế, còn những thân sĩ ai nấy đều đỏ mặt và kinh hãi. Sau khi quan ngự sử rời đi, những người đó lại tụ tập ở nhà Lã Đoan và ra sức nịnh nọt ông. Cậu Thư Đồng thấy vậy rất tức giận và muốn đuổi bọn họ ra khỏi cửa nhà. Nhưng Lã Đoan can ngăn lại và nói, kỳ thực trước đây ta không phải là tể tướng, nên hành động của mọi người là có thể hiểu được. Bây giờ ta trở lại làm quan, cần tạo phúc cho thôn làng. Mọi người đều là người trong thôn, giúp đỡ lẫn nhau là đúng mọi người nghe thấy ai cũng khen ngợi tể tướng Lá Đoan là người khoan hồng đại lượng. Không tính toán, tấm lòng bao dung không chỉ là một loại tu dưỡng mà còn là một loại trí tuệ. Người xưa nói, có thể bao dung được kẻ tiểu nhân, ắt sẽ trở thành quân tử. Người đại trí sẽ khiêm tốn, người đại thiện sẽ khoan dung, chỉ kẻ tiểu nhân mới hung hăng, kẻ tiểu thiện thì chi ly từng chút. Người thực sự có khuôn mẫu nhất định có tấm lòng bao dung vạn vật, độ lượng với muôn loài. Lòng dạ rộng lượng hay hẹp hòi sẽ quyết định số phận của bạn. Bạn có thể bao dung bao nhiêu sẽ có được bấy nhiêu. ba Không so đo, đó là phúc khí lớn nhất của một người. Trong Thái Căn Đàm viết, thế diệt bất trần, hải diệt bất khổ, nghĩa là thế gian cũng không bụi bặm, biển cũng không khổ đau. Con người sống trên đời, đừng nên sống quá mệt mỏi, bớt so đo những điều không tốt, phúc khí sẽ ngày càng nhiều. Một người có thể sống tốt hay không phụ thuộc vào việc anh ta có thể nhìn sự việc một cách thoáng đáng hay không. Hiểu được buông bỏ, không cưỡng cầu, không so đo, biết đủ là vui, chính là phúc khí lớn nhất của một người. 4. Nhân sinh vốn khách qua đường, sao phải vướng mắc trùng trùng? Nếu quá so đo, chỉ có thể khiến bản thân bị hao tổn nội tâm không dứt, cuối cùng kiệt quệ cả thân lẫn tâm. Lòng người tương thông, nếu bạn tốt với người khác thì người khác có thể báo đáp gấp đôi. Nếu bạn so đo với người khác, rắc rối sẽ trở lại với chính bạn. Khi gặp phải chuyện, càng tính toán thì càng thống khổ, càng khiến bản thân khó chịu. Cuộc đời không có trở ngại nào mà không thể vượt qua, coi nhẹ mọi thứ, so đo hay không so đo cuộc sống cũng đều sẽ trôi qua như vậy, hà cớ lại tự làm khổ mình. Đừng than trách trời về những bất công của bạn, số phận của bạn nằm trong tay của chính bạn. Ở đời, càng so đo nhiều thì càng đau khổ, càng so đo thì càng nghèo khổ. Học cách không so đo chính là tránh xa tai họa và bất hạnh. Con người càng tính toán bao nhiêu thì cuộc sống của họ càng tồi tệ bấy nhiêu. Vận mệnh là do chính bản thân tạo ra,